trên đôi mắt vô tư để buồn cho con tôi xuân về như con nắng hạ mưa vẫn mưa ai đi bên em chờ trên lối vắng phố xa thương chỉ trong nỗi nhớ mơ về một ngày có mưa